Xin chào tất cả mọi người, mình đến từ công ty uh, trách nhiệm hữu hạn thương mại tự Kim Long. Thì hôm nay mình sẽ uh, khui hộp review cái camera AC1C dòng Pro dòng uh, mới. Mới ra tháng 6 năm 2021. Thì um, về cơ bản thì model là AC1C Pro ngoài hộp thiết kế là khá là giống cái dòng cũ sách hướng dẫn hướng dẫn hướng dẫn sử dụng của WeHu 360 thì đây là tiếng Anh và một số tiếng của quốc gia khác điều khá là đặc biệt ở đây là cam AC1C của 360 thì ờ, dòng này thì kết nối app um, app mới tên là Bot thì xíu mình sẽ hướng dẫn ờ, các bạn ờ, tải app về và kết nối uhm. về thiết kế là khá là giống với dòng cũ đây à, mình có một con cam dòng cũ AC1C thì về cơ bản là như nhau từ thiết kế cho đến ờ, ngoại hình Về phụ kiện thì hưu ờ, vẫn ờ, đầy đủ phụ kiện cáp nguồn một số dòng cam khác thì cũng có thể là không có nguồn nhưng mà riêng quy hưu thì đầy đủ và kèm cái miếng keo banh mà chúng ta có thể dán ở đây và dán lên tường người ta cắm điện vào và mình sẽ kết nối thì đây à, cái app tên là bootlab thì đây là mình đã à, tải sẵn rồi thì mình vô um, CH Play mình tải về đây CH Play mình search tên trong sách hướng dẫn là bootleg thì dòng này dòng mới thì nó sẽ không sử dụng cái app 360 Smart Camera như những dòng cũ bootleg Ready for Wi-Fi connection setup. Thì à, kết nối ta cũng kết nối như tất cả các dòng mà quy hưu trước thì ta bật khi lưu ý ta nhớ tải app về thì ta nhớ cấp tất cả các quyền cho app truy cập vô định vị thì khi kết nối ta nhớ là bật vị trí và Bluetooth và kết ờ, kết nối wifi là bằng tầng 2.4 hay vô thêm thiết bị trong ờ, cái phần hệ sinh thái uh, của heo trong app này thì khá là nhiều so với app cũ một số dòng cam rất là mới có cả máy lọc không khí thì đây là dòng 360 à, AC1C1R thao tác khá, cũng khá là đơn giản tao đợi kết nối hoàn tất thì ờ, đây là báo camera đã kết nối thành công nhấn yes ta chọn nét tên mặc định sẵn rồi bắt đầu sử dụng và đồ phân giải là khá là nét đây rất nét trong phần cài đặt thì ta có thể cài đặt um, nhiều cái tùy chọn khác nhau rồi um, thì về cơ bản là cũng như nhau nhưng mà ta sẽ sử dụng cái app khác thì đến đây mình xin ờ, tạm kết thúc